kia mày kìa Có con gái của mẹ đây Quýnh mày chết bây giờ mấy con gái của mẹ không Dễ thương vậy mà quýnh cái gì Người lết cái mình đâu vậy Đi làm công chúa Trời ơi rồi Como la clase de twerk dale, dale, dale, dale, dale, dale. Oh. sữa phải có tên châu đời anh phải có thêm em nguyễn ngâu anh ơi anh còn gì đây đặt vai đó cái quản trị vô chịu khó là dễ thương nếu một mai mẹ em cần dễ hiểu liệu anh có đồng làm con chuyện mẹ em không mai này em sẽ nấu cơm học kho cá với thơm mình quay quần mỗi bữa cơm chào nhau bằng những cái thơm mãi cho đến già oh, oh. chỉ cần là yêu thương thay những món quà tao đau khổ quá mà mọi lỗi lầm mọi lỗi lầm không phải chị gây ra anh đến với em vào một ngày trời đẹp nắng một ngày phượng hồng thắm trong đôi mắt buồn xa mờ Yêu em bao lâu anh có đâu ngờ Phút chốc tan vỡ chuyện tình ta mơ Chén rượu tình say anh luôn tôn thờ Màu son trên môi em còn gương vẫn vì ai nắn nắn là Cho anh vài giây khoa môi em để oh, oh, oh, oh